Rồi có 15V ha Như vậy thì à, cái này là nó đã đủ điều kiện để mà nó nó chạy rồi giờ còn nếu mà nó chưa chạy nữa thì chỉ còn nằm ở cái phần công suất thôi ha à, công suất và cái bo mu xích thì bây giờ mình sẽ kết nối bluetooth thử This device is ready to pair. rồi vậy thì à, nó đã chạy ha rồi mỗi khi mọi người mà sửa cũng như lắp ráp á, thì à, nó không hát thì nó có nhiều nguyên nhân và ở đây thì mình sẽ à, cái viết đâu rồi để mình lấy mình viết ra cho mọi người xem rồi với cái cái mạch lo kéo thường thường á trước khi sửa thì mọi người thứ nhất là mọi người kiểm tra nguồn kiểm tra nguồn nguồn cấp cho công suất à, nguồn cấp cho công suất nè thì cái bước đầu tiên mà mình làm thì nó vậy cái thứ hai là mình kiểm tra kiểm tra nguồn nè cấp cấp uh, cho bo trộn ừ. rồi bluetooth nè rồi à, mình phải kiểm tra bluetooth nè à, xem cái nó có còn sống hay không rồi mình kiểm tra là gì và là tín hiệu ha hiệu thì những cái này là những cái cơ bản thôi nha rồi mọi người à, kiểm tra những cái này nó ok mà nó vẫn chưa hát thì mới tới là cái phần à, công suất âm ly ha. rồi à, bo music à, nếu mà bo music nó không hoạt động tốt thì nó cũng không chạy được ha thì đa số là chết ở đây là nó chết trên cái mạch nguồn nhiều à, thì cái mạch nguồn thì à, nó có qua mạch nhân áp thì với cái nguồn kiểm tra nguồn công suất này thì với ba cái dây nó có nhiều cái cách nắng nhưng mà thường thường thông dụng chỉ có hai ba cái thôi thì trước tiên là ba cái dây biến áp nó như thế này ba cái dây biến áp như thế này đó, thì như với mạch này thì nó sẽ qua hai cái con à, diode đó, hai con diode này nó sẽ nối lại với nhau đó. Đó. và cái đầu này nè ở đây thì nó sẽ cho qua cái tụ còn ở đây nó cũng ra cái tụ ha thì ở trên này là cái tụ dương và đây cái tụ âm và ở đây từ đây nó sẽ đưa đi vào đưa đi vào cái phần à, nhân áp ha. còn nếu như mà cái mạch mà nó nó không có qua mạch nhân áp á, thì nó như thế này thì cái nguồn chỗ này nó phải cao ha cái nguồn ở đây thì nó tầm khoảng à, 10 18 20V hoặc 24V 24V thì nó nhân áp lên ờ, nó không cần nhân nhưng mà nó qua cái tụ qua cái tụ như thế này thì nó sẽ ra 48V thì mình không cần phần cần nhân áp thì cái đó là cái mạch nó là mạch độc lập thì khi mà nguồn DC nó chết thì AC nó vẫn ờ, vẫn mở hát được bình thường nhưng mà mở qua cái phần công tắc bình thì nó sẽ không hát còn như cái mạch này cái mạch này thì à, là nó sẽ qua phần nhân áp ha thì ở đây là ba cái chân này người thấy đây là một con đi ót đó, ở đây qua đi ót xong nó mới đưa qua cái công tắc nó đưa về cái tủ ở đây ha, đưa về cái tủ đó, đưa vào cái tủ ở đây tủ ở đây nó mới đưa vào cái phần phần nhân áp TNL494 ha thì nó nhân lên nó có tầm khoảng từ 30 ờ, mấy 40V thấp nhất là 24V nhưng mà với những cái mạch công suất cao thì nó sẽ có tầm khoảng từ 6 70V cũng có như vậy thì cái cái vấn đề sụt nguồn nó sẽ không có vậy thì trước khi kiểm tra nguồn cấp cùng nguồn cho công suất á, cái đường nguồn cấp cho công suất thì ở đây là mình ở ờ, sao nó hết lên và bluetooth nó không lên rồi The Bluetooth device is ready to pair. Đây mình sẽ để cái đồng hồ đây ha. Thì nguồn cấp cho công suất thì mọi người trước tiên mọi người sẽ đo vào cái chân tụ này. À, chân tụ đầu vào á là đây chỗ này nè. Đây, đây cái chân tụ này. Sáng lại chói nữa rồi. Đó, hai chân tụ này nó có tầm khoảng 15V này. Đó, mọi người thấy không? Thấy đồng hồ 15V. Rồi xong nó đưa qua nhăn áp xong rồi nó đưa trở về đây. Nguồn cao. Rồi trở về đây nó sẽ có à, 43V luôn nè Ủa hôm qua đau cho nó ít vậy rồi thì tổng hai thằng này nó có tầm khoảng tám mấy V luôn à, lúc này chưa hát nha khi mà nó hát nó sẽ bị tụt áp xuống à, nguồn sẽ thấp lại ha rồi cái thứ nhất cái thứ hai là kiểm tra nguồn cấp cho vô trộn nguồn cấp cho vô trộn là ở đâu là ở đây thì mình đã kết nối rồi á thì mình đây mình chỉ việc kiểm tra ở trên đây luôn ha thì đây nó ghi ở đây là 15V mát ha, ao ha rồi đây 15V đây đây 15V ha qua đo tầm 6V 6V mình nghĩ là chắc do cái đồng hồ đó thì khi mà tín hiệu nó vào á cái phần tín hiệu nó vào á mọi người cứ chịch cái tay vào đây nè ha rồi nó sẽ có tiếng luôn ha đó, nó kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt vậy thì nó không có sao cả ha còn cái vấn đề phần sạc phần đồ thì nó có một cái mạch sạc riêng ở đây mình à, chỉ hướng dẫn cho mọi người trước cái phần mà để kiểm tra mạch công sức à, nó hư phần nào và mình tìm cái hướng để mình sửa cho nó nhanh nè đây mạch sạc nó có luôn nè như vậy mạch sạc này nó cũng tốt luôn ha mạch sạc nó có 15V ha mạch sạc được luôn còn đây là nguồn chính này nha nguồn chính vào 15V còn đây là cái phần sạc rồi như vậy thì à, mình à, mọi người nhớ nha à, mình kiểm tra là cấp cấp công suất nè rồi cái phần mạch nhân áp này thì mọi người tự tìm ha tìm nếu mà nó hư cái phần nhân áp này mình cũng vẫn có bo gời để mình thay nha chứ nó cũng không có khó lắm còn cái à, cái mạch này mạch này mạch sạc thì nó cũng vậy thôi ha không có gì khác cả Rồi mình sẽ lật lên cho mọi người xem tắt đi đây phóng to ra tí cũng sáng gì đây nhỉ đây ở đây là cái mạch này là cái phần này là cái phần cấp cho công sức này à, để cho hai qua hai con diode đây giống như ở đây hai diode này đó không khác gì hết xong vào tụ đưa vào hai diode đưa vào tụ này tụ này nó mới đưa lên cái mạch này phần nhân áp nhân áp này là từ cái cuộn dây nè qua cái con tên là 444 dao động nè cộng với hai con mốt phép nè à, đây là hai con mốt bốn mấy mốt phép có thui vậy sáng nó chói mình bị đây nè đây hai con mốt phép nè đây con dao động nè cuộn dây nè ha thì ờ, chỗ này nó sẽ nhân ra cái nguồn rồi còn hai cái con này là hai cái con ờ, sò công sức ha còn hai cái con này là hai cái con diode thôi Ở đây là cái phần sạc ha sạc rồi thì nhiêu đây nó chỉ có nhiêu đây thôi. chỗ này thì công tắc đây thì đây là nguồn cấp cho vào bluetooth đây là nguồn AC à, cấp cho sạc ha và cấp cho cái phần rề luôn á rề tức là bo nguồn nguồn cấp cho bo bo trộn bo trộn bo mua xích ha rồi thì vậy thì nó có nhiêu đây thôi thì mọi người làm nhiều thì à, sẽ sẽ biết được nhiều còn trên lý thuyết thì nó chỉ có vậy thôi còn mà vấn đề bệnh thì à, nó sẽ khác hơn rồi vậy thì cái mạch này nó đã chảy ha còn cái à, cái lo này nó có hai cái nhưng mà lo của mình có hai cái nhưng mà có cái này mình mở nó ghè ha nó bị rè do đó là mình đã tháo ra mình xem thử thì nó mình thấy đây nè thấy bên đây nó cạ nè thấy bên đây cạ nè còn bên đây thì nó hở nè giờ mình sẽ tháo keo ra mình sẽ làm lại ha rồi hiện tại thì ở cái chỗ của mình á, thì cái phần lo kéo thì nó cũng ít có ờ, hát lắm tại vì xã người ta không có cho hát ha cho đó mình cũng làm ra thì nó hơi ít cái phần lo kéo mà anh em có hỏi thì cứ liên hệ trực tiếp với mình à, mình biết được thì mình sẽ giải đáp cho anh em à, vậy thì à, video của mình à, cũng xin hết nha à, mọi người nhớ đăng ký kênh à, cũng như ủng hộ mình à, đúng ra thì cái video này thì mình sẽ làm một cái thôi nhưng mà cái phần trước mình quay á, là nó bị mất tiếng đi do đó mình làm lại nó hơi lâu à, rồi mà cảm ơn mọi người đã xem video nha